Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định, phục vụ khách hàng, công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp. Để đảm bảo cung ứng điện cho gần 460.000 khách hàng, ngoài đưa vào sửa chữa lớn 63 hạng mục gồm 110 kV, trung hạ thế, sửa chữa thiết bị, kiến trúc, lắp đặt 42 trên 47 trạm biến áp, chỉnh trang gần 80.000 km đường dây. Ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Hưng Yên đã chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giả soát toàn bộ hệ thống lưới điện để phát hiện xử lý các hiện tượng bất thường. Ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Hưng Yên đã chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giả soát toàn bộ hệ thống lưới điện, đường dây trung thế, hạ thế, bố trí lực lượng để phát hiện xử lý các hiện tượng bất thường hoặc xảy ra sự cố, lập phương án đảm bảo cấp điện trong trường hợp nắng nóng cực đoan và mưa lũ bất thường. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, cơ quan doanh nghiệp. Riêng đối với công trình điện đang thi công, Công ty Điện lực Hưng Yên chỉ đạo đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp thời vận hành, phục vụ cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ khách hàng trong mùa nóng nắng sắp tới.